mật khẩu số tài khoản ngân hàng của anh là <laughs> số pin đó tụi em lụm được cái thẻ à, vip của anh cứ vô nó rút hết tiền đi nếu mà atm đủ tiền để rút đúng không con người ta văn minh mà gái cũng đẹp nó nhìn cũng có động lực mà hơn cái nữa là nó sàn nó xịn nữa nó không có lắc nó không rung Trên lúc thực hành thiết thực cụ thể trực kiến hài hước phương pháp tập gym đúng chuẩn trụ Sài Gòn, Gym Triệu Đô, đẳng cấp 5 sao, Gym Chúa Duy Nguyễn, THOL. Nhưng mà nguyên tắc là chơi với Duy Nguyễn đó là cái đầu tính nha. Có mấy bố cái đầu mệt chết bà nội luôn nóng đếm mày. Không được. Cái đầu là phải tính cho em. Yes, Bài này là một trong những bài quyền thoại tập rất là đều nhóm cơ. Bài SWAT tụi em có thể bỏ nhưng mà bài này không thể bỏ nha. Bài này anh đánh giá là tầm quan trọng lần một SWAT. Nữa có khi buồn buồn anh làm biến swat tôi nói dành đó mày ơi vô cầm cây ra đây bữa cầm hai cái nhiêu mỗi bên là trời ơi cái thằng media nó để cây này thì được à. cái thằng bt mà để cây này tao chửi chọc đầu luôn mà nhìn kìa nó đều không mấy em nó để vậy người ta gánh người ta vẹo xương sao vậy đứng sao ba xích sang bên anh xích sao nổi ngon xích rồi trời ơi đầu không xuôi đuôi sao lọt mấy bé mỗi okay. bên chục ký làm khó rồi tôi chết nè không được rộng chân quá nha mấy em tay phải nằm ở ngoài Đấy. Đấy. Xong rồi đi qua đây xíu <laughs> tập trung vô sao bảy cái cuối nè tám gì mà set thứ hai nha bài chón đó. nhưng mà có kinh nghiệm á là anh tập bài này giống như anh bị võ đan chọt á cũng tập sao nó chóng kinh khủng á hiểu không võ đan chọt và không có bơm máu không hồi nó được chỉ chơi má bởi vì bị võ đan chọt nguy hiểm bị nga bị chụp hiểu chưa tức là bị chọt ghê bị chụp hiểu sao hiểu nha tao chả hiểu mà cái gì bị chọt cái gì bị chụp sống động nam thiên thấy chơi à, deadlift đùa deadlift đùa sau mình tâm tư nghe nó nhẹ nhàng quá ha easy easy quá ha rồi easy for you vô lời coi nói không ờ, em á à, mỗi bên có 10 ký à gì mỗi bên 10 ký thôi lý mỗi bên 10 ký ừ, nhà ngủ luôn đi <laughs> vô tập bài này là phải có à, dây kéo lưng là không có một mới mới chịu được nếu mà không có dây kéo lưng thì sao anh không bây giờ gấu lưng thì ờ, giục cái tay chứ sao muốn giờ muốn giữ cái tay hay là muốn giục cái tay bao tay rồi dây cổ lưng nó chứ ờ, mất tạ này cũng rất là nặng nha mấy em chơi đùi sao mà chơi mất này thì ờ, giang hồ nó đếm đầu ngón tay thôi nó nói thiệt còn chơi bao đếp tinh này một cái đùng thì đó nó khác tao luyện về kỹ năng về sức mạnh độ tập trung phản xạ cơ nhanh còn cái này là mình tập trung về cơ mình hành hạ cơ mình hãm hiếp cơ nó một khoảng thời gian dài đăng đẳng là bảy rét đúng không căng lắm ATP nó đuối á mà muốn làm được chuyện đó thì phải tới phòng THOL tại vì phòng THOL là máy đẹp này nọ kia nhìn có động lực đúng không con người ta văn minh mà gái cũng đẹp nó nhìn cũng có động lực nữa mà phụ kiện đầy đủ mà tả thơm nữa mà hơn cái nữa là nó, nó sàn nó xịn nữa nó không có lắc nó không rung đúng không thí dụ như mấy em tập ở phòng 200 ngàn mà ta làm mặt bằng không kỹ đó salu nó không vô cán được á cái chỗ lồi chỗ lõm này đang đứng cái lật semi cái thấy mụ nghe rồi vô đi anh ủa không cho nói quảng cáo hả Vô nào nói hết sức hết điều cao bây giờ Cái đó là nghệ thuật câu giờ đó ba Mệt thấy bà nội hà Lên e e e e đâu rồi đây đây đây đây đây đây đây đây đây nè uống vào uống vào uống vào ừ, uống ừ.